Ủa ở đây có hai cây rất to nhãn này Đây có đôi dép Hai Rồi tôi lên đây thì tôi cảm thấy là không muốn vào nữa rồi Muốn về nhà luôn mọi người ạ Cảm ghê quá Có lẽ nào như lời đồn thật không ạ ừ. Cái giọng tôi bây giờ nó không nói được mọi người Sắp cứng lưỡi rồi Chắc là tôi tôi có lẽ là nói như vậy tôi phải cố gắng lên nhưng mọi người có bảo đây có người thắt cổ tự ui cứ tưởng là chết cái dép quý vị các bạn thân mến hiện tại tôi đang có mặt tại thành phố yên bái hôm nay tôi uh, có một cái sự thử thách là nghe mọi người nói đây là thành phố yên bái có một cái à, khu vực nhà xác bỏ hoang rất là lâu rồi mà người nói là đấy là có rất là nhiều ma thì hôm nay tôi muốn lên đó để trực tiếp xem là có đúng hay không sự thật hay không thì mời mọi người là cùng theo dõi nhé nếu mà tôi lên trên đấy mà nếu mà tôi có bị uh, ma bắt thì hay không như thế nào ấy thì mọi người theo dõi video của tôi mọi người sẽ biết được tối mọi người giờ tôi phải leo lên trên này mọi người tối luôn nó tối mọi người đường tối lắm trên, trên này ui biết rồi cứ um luôn đấy đèn nó hơi tối mọi người tôi phải uh, đi qua một cái rãnh này này một rãnh mương này mọi người này Ồ. tôi bước từ từ mọi người lần tiên tôi lên đây thì à, tôi thấy là có những cây à, thì tôi không biết đâu có những cái giấy đây Ủa, có rất là tên biển hiệu mọi người này đây tôi thấy là cái biển hiệu này chắc là của của người à, đã khuất đây đây mọi người nhé thì tôi có biển hiệu tên đây này đây này mọi người nhìn thấy tên không ạ bây giờ tôi phải đi rất là từ hiện tại là 12 giờ đây con đường lên rồi mọi người nhé bây giờ tôi bước gần vào đến đây rồi tôi cũng cảm thấy là rợn tóc gáy rồi chứ là cái lời đồn của mọi người cũng là thật đấy mọi người thì cái thử thách mà mọi người đặt ra cho tôi thì à, tôi sẽ cố gắng hai giờ đêm mà tôi vẫn đi ủa đây có gì này này tôi thấy đây là một cái xây nhà vệ sinh ngày xưa ủa cái gì phía phía trắng trắng mọi người ạ có lẽ là ui ui ôi tôi cứ nghĩ là hết hồn mọi người bây giờ chân tay tôi đập run mình bịch à chỉ nhiều của anh điền này không biết là ai nữa đây là căn căn căn nhà đây mọi người đây là căn nhà nhà xác ngày xưa đấy không biết là trên nhiều ảnh điện tôi phải tắt mấy à, tôi nhìn thấy một cái à, màu trắng ấy là tôi à, cứ nghĩ là ấy đây căn nhà đây màu trắng đây theo như lời đồn của tất cả mọi người là căn nhà này là nhà xác ngày xưa nên là không ai dám vào và tôi nhận được cái sự thử thách của một người nếu mà tôi dám vào thì một người sẽ à, cho tôi 200 nghìn và bậc thềm này thì à, căn nhà này hai tầng người ạ tôi chưa thấy cái gì cả Ồ, mạng nhiệt bám rất nhiều Tôi phải cần cái đèn này đi cho mọi người xem Wow Tôi thì thấy kim tiền rất là nhiều Đây Wow Thoáng kim tiêm thuốc lá Wow nhưng mà trong quá trình tôi đi mà Tôi có bị làm sao thì ờ, Không nhìn thấy video của tôi nữa Coi như là tôi đã xong rồi, bạn nhé đã mọi uh. bắt đầu tôi đi à, phòng thứ hai là tôi cảm thấy là nó lạnh hơn trước rồi đấy mọi người đây lên tầng hai ai già tôi lại bắt gặp ba cầu thang bị gãy ui rồi các bạn này nếu mà ngày mai mà tôi không còn xuất hiện trên cái clip này nữa thì coi như là tôi không còn sống nha các bạn nhé Tôi đi phải rón rén bạn Toàn thuốc lá thôi các bạn ạ Không có một cái gì Nghe người ta đồn như vậy mà Thực tế tôi không tin nên là tôi phải trực tiếp lên đây Và tôi muốn thử thách tôi Để xem là trên này có ma hay không Tôi thấy là nghiện nhiều quá hai tầng các bạn ạ Thế tôi giật mình tôi dựng tóc cái các bạn ạ Thang lên này các bạn này Đấy. Vỡ hết Nhìn chữ thập Nhìn à, như một cái chữ thập giá Và theo à, đạo kỳ tố giáo này. Ui, tôi nghe một tiếng hát xì wow. Rất nhiều những cái lon mọi người mà tôi đi một mình nhá không có ai đi cùng đâu Ủa, không ai có ai không ạ trời có người không nhở nếu mà tôi vào đây ờ, có phai phạm thì ờ, mọi người thông cảm nhá không có ai trả lời một cái im bặt rất chi là làm mình ờ, tò mò không thấy ai nói gì wow, căn nhà này xây hai tầng đây là giới thiệu người là căn nhà xác ngày xưa đấy tại vì ờ, thấy một người nói nhiều ma quá ở đây xuất hiện ban đêm ấy mọi người đi soi và có nhưng mà tối tối lại không tin có ai không ạ alo ạ wow tôi vào thử một căn phòng xem nào ôi cái này là bị rách rồi này ôi có màu đỏ đỏ tôi cứ tưởng là cái gì máu ومخنا الصيري sợ lắm đây còn vẫn còn thế của ấy ngày trước này lá dụng rất là nhiều tôi phải rón rén một tí một ôi trời cửa sổ không còn một cái gì luôn trống rỗng à, rất nhiều kim tiêm cửa sổ ra Ôi rồi toàn kim tiêm thôi mọi người Ngày xưa chắc là bỏ lâu rồi Nhà xác này bỏ lâu rồi mọi người Thì vì lời đồn đấy Đâm ra mọi người bỏ Thì vì có người mất ở đây rất là nhiều mà Những người mất người ta sẽ mang vào đây Để trong nhà xác ấy Ui, Cành khô tôi tưởng là Là cái chân khô Rồi tôi tưởng cái chân khô đây xí này tôi ngã ông đây Ôi, ngã không nhìn thấy gì luôn Có một gì đó Ôi, cái tấm ni lông tưởng còn ma Ôi vỡ hết rồi ạ Không có gì luôn Mất cửa sổ Tôi phải đi rất từ từ để xem Để tôi tiếp tục lên uh, cái căn thứ hai là số người ta đã trên đây này thế mấy à, tôi có hỏi thăm mấy anh em ở, ở trên này thì mới là cái cái chỗ mà à, nó còn ghê hơn bây giờ tôi phải lên tìm mình lên kiểu gì đây này, có một con đường mòn hôm nay là chặn lối rồi tôi thấy là trước kia là nhìn thấy một hai cái nhãn to ba cái nhãn đây bạn nhìn thấy nhìn thấy này đây, tôi phải phóng to ra này tay tôi còn run run này các bạn này tôi phải thu nhỏ lại thu nhỏ là không nhìn thấy mọi người ạ tôi phải mở to ra cho các bạn xem có thật sự thế không wow không phải chưa thấy phát hiện một cái gì các bạn ạ à. à, tôi đi một mình nhá không có ai đi cùng đây đây đây rồi tôi đã lên đến nơi rồi đấy, tôi phải rón rén vào Ui, ui ôi, tôi giật mình tưởng cái túi xác Ghê quá mọi người Ui kia à không phải tôi nhìn nhầm hoa mắt ui, ui. tôi căng vào sâu một chút thì tôi lại cảm thấy nó ghê rợn hơn ủa ở đây có hai cây rất to nhãn này đây có đôi dép hai tôi nhìn lên một chiếc chiếc thứ hai ủa rất là nhiều thứ từ tôi đến đây thì tôi cảm thấy là không muốn vào nữa Muốn về nhà luôn mọi người ạ thấy ghê quá Có lẽ nào như lời đồn thật không ạ ừ, Cái giọng tôi bây giờ nó không nói được mọi người Sắp cứng lưỡi rồi Chắc là tôi tôi tôi phải về thôi Hiện tại bây giờ là đã 1 giờ đêm rồi Ui, ui ra mà là hôm nay thì không có trăng sao gì luôn đấy ui ui dân mình tôi tưởng là mày là cái áo tưởng người nằm ở đấy ui ui nó rất là rộng cái bệnh viện mà nó gọi là nhà chứa xác ấy nhưng mà lâu rồi mọi người bỏ ấy nghe là nhiều ấy quá nên mọi người bỏ ở thành phố yên bái người ta bỏ không ai dám vào này để tôi sẽ vào sâu một chút nữa xem nhá nếu như mà tôi có vào có vẫn ờ, mệnh hệ gì thì mọi người thông cảm nhá tầng hai này ui dồi này ui bỏ hết ôi xây này rất đẹp bỏ hết thôi tôi không hiểu vì sao ấy mà không ai dám vào luôn hôm nay tôi thì liều mình đấy không bạt đây thôi nữa một con rơi không có điện đóm mình luôn thôi lắm ồ nhà vệ sinh à xem nhà vệ sinh này có chứ ồ của huấn luyện này tầng hai thì không biết có gì hay không ấy nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy uh, lạnh gáy rồi không không ấy nữa mọi người ạ mà tôi uh, tôi phải rất là liều vì cái thử thách của mọi người nói như vậy tôi phải cố gắng lên rồi mọi người có bảo đây có người thắt cổ tự tử sao nữa đấy là wow dây đỏ này chắc có lẽ thật đấy mọi người tôi không tôi không về nữa rồi chân tôi run lắm rồi mà đi mình mọi người ạ thế bây giờ mọi người thấy rồi mốc hết rồi dần mình tóc gáy rồi mình là người à, bạo gan nhất mà mình còn phải run mọi người ạ nên là những ai mà yếu ví ấy, mà mọi người phẩm thấy mọi người đừng nên đi một mình vào đêm như tôi nhé thật sự nó dám động lên luôn Bây giờ rất là im bắn luôn Mặt om luôn mình à. Chắc là tôi à, phải về thôi Cái này là cái gì đấy ạ Ui Tôi tưởng cái dép Ôi trời ơi Tí tôi mất xỉu Cái dép Wow Viên tôi thôi chứ còn bây giờ tôi dồn hết tóc cái rồi về quá ui ui mà đi chỗ nào cũng đấy thôi gai không, không biết đường về đâu không này rồi không biết đường về đi đường nào tôi cứ mò theo cái cảm giác thôi thôi